Cô em khôi hài Hãy hôn anh đi Cưng ơi, tim anh đang bùng cháy Nếu em từ chối anh, em sẽ mất anh ngay Và chỉ còn mình em bơ vơ Cưng ơi, hãy nói qua điện thoại, hãy nói em là của anh đi Hương, đây là khúc con ếch trở lại vào trong hộp Này này, đừng có dùng vũ lực chứ Để tôi đoán nhé, Trường Công đúng không? Anh thật hài hước đấy. Vậy à, tôi vẫn chưa nghe anh cười. Như này, nếu Pơ không có được cái vali, Pơ sẽ không có được thỏa thuận, thì Pơ sẽ cắn đứt mấy ngón tay của anh. Tôi đã nói rồi, cứ đưa sếp anh đến đây rồi tôi sẽ nói mọi chuyện. Lần cuối nhé, Pơ không nói chuyện với anh, chỉ có tôi thôi. Cái vali đâu? Vâng, thử JC đi. JC dạ, dạ, là gì? À, à tôi hiểu rồi, một nỗ lực tỏ ra mình là người khôi hài, hiểu mà. Tôi sẽ đếm đến ba, đừng có căng thẳng quá. Một, đó là thức ăn ấn à. Hai. Ba. Cứ mặc nó đi, nó sẽ chuyển đến hộp thư thoại. Anh bạn điện thoại mới đấy, hợp đồng 2 năm. Xong luôn. Và ta có cả đêm đấy, Grady. Không, anh đã có cả đêm rồi. Có thể ông chủ anh đang ở bên ngoài cửa, ngồi trên một cái ghế đêm và nghe tiếng hai người thất bại. Tôi nghe nói ông ta không thích chuyện bị thất vọng đâu. Hãy làm cho mấy vui vẻ lên đi. Cơ hội cuối đấy, Grady. Tiền ở đâu? Tôi chỉ nói với Po thôi. Tôi chỉ nói với mỗi Po. Cứ làm điều cần làm đi. Nào, ngón tay của anh đấy. Phải Là tôi đây Bảo Paul xuống đây Vâng tôi biết rồi Cứ làm đi Đây là Grady Mất khả năng moi tin à Im đi Vậy mày là tên hề nghĩ là mình có thể lấy mọi thứ của tao Rồi làm nó biến mất vậy hả? Để tao cho mày biết một thứ về tao Mà rất nhiều người ở đây đã biết Tao có thể rất tử tế Nhưng tao có khá nhiều mặt Giống như là tao rất giỏi làm món cobbler Mày biết đó là gì không? Bánh nướng hoa quả à? là thợ đóng giày Tao thích làm giày Tao cũng thích làm sổ tay. Nhớ điền cái đó vào thông tin hẹn hò trực tuyến của ông. Nhưng tao rất khắt khe trong một chuyện, đó là cân bằng. Ông phải làm một cái bánh ngon. Theo tao thấy thì tao và mày có một vấn đề về cân bằng, Grady. Mày lấy đồ của tao, cho nên mày sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, mày phải trả lại, cộng thêm tiền lãi. Giống như một ngón tay hoặc hai cái tay nếu mày không làm vậy. Ta sẽ chặt hết ngón tay ngón chân của mày. Hôm nay mày đã trải qua khá nhiều đau đớn. Sao mày không nghĩ cho bản thân mày mà đem trả nó đi? Mày cười cái gì? Có hai thứ. Đầu tiên chỉ là Grady. Thứ hai, Ông sẽ ngạc nhiên về khả năng chịu đau của một người đàn ông thì anh ta không cảm nhận được gì là loại gì vậy? Đừng có căng thẳng, chúng tôi đã tra tấn anh mà. Tôi đảm bảo anh và Polly rất giỏi trong chuyện này, nhưng nghe đây, hãy tin tôi không phải do anh đâu, là do tôi thôi. Anh đấy, đúng, cái anh thắt nơ đấy. Ý tôi là tôi có những kỹ năng điên rồ. Này, anh là ai thế? Cái quái gì vậy? Đừng có nói nữa, đừng nói nữa. Anh là người đó. Anh là hiệp sĩ. Này này, đừng nói ra. Hãy tin tôi như vậy sẽ tốt hơn. Anh còn biết gì về tôi nữa? Anh làm cho Ezekiel. Cái gì? Ezekiel luôn nói rằng ở đâu có cây xấu thì ở đó có tôi. Anh thấy Dapper, ông chủ của anh ở kia, ông ấy rất xấu xa. Tôi còn tệ hơn. Anh sẽ giết chúng tôi sao? Lần này thì không. Anh và những người còn lại có một tuần để đóng cửa tiệm và đi xa thật xa. Nếu không, Xin lỗi tôi không sợ bắt trước, anh đã nói rồi. Chờ đã. Sao anh làm được vậy? cho gen tốt. Quá lâu, mất quá nhiều thời gian, thất bại rồi. Và biết anh sẽ không dám đối đầu với hắn ta trừ khi có chúng tôi chống lưng đằng sau. Nếu ông ta biết được, thì sẽ có chiến tranh nổ ra trên khắp các đường phố. Cứ vậy đi, hắn ta mất kiểm soát rồi. Phải hạ bệ hắn. Hắn ta là một kẻ điên. Nghe nói hắn giết luôn cả vợ mình. Tôi nghe nói hắn ta đem bà ta cho chó ăn, là chó sói. Tôi nghe nói hắn tự thịt vợ mình luôn. Không ai nghe chuyện đó sao? Đừng có gây thêm khó khăn gì ở đây nữa. Grady, xong cả rồi. Pờ đã chết. Có chắc đó là Pờ không? Chúng ta không thể sai lầm được. Hắn ta khớp với mô tả. Chính là hắn. Hắn chết thế nào? Rất ghê. Các quý ông, hôm nay sẽ không có chiến tranh gì hết. Làm tốt lắm, Grady. Giờ thì vui chơi thôi. Close eyes blast your mouth clean Hold your arm outstretched to face the man crowd the drilling your loose lips zipped because it's really all the same You gotta cock it down point your pointer Eddie. Tôi cứ tưởng là anh biết rồi. Máy nước nóng bị hỏng. Sáng nay chỉ có thể tắm vòi lạnh thôi. Phải, lạnh cóng luôn. Đừng lo, chiều nay tôi sẽ sửa xong. Như vậy là thô lỗ lắm. Xin lỗi, tôi chưa từng thấy anh cởi chân Hồi nhỏ tôi bị tai nạn xe. Họ phải dùng cách kẹp để lôi tôi ra. Tôi rất không thoải mái khi nói về chuyện đó, Eddie. Mẹ tôi Bà ấy là một nghệ sĩ. Bọn tôi vừa mua cho bà ấy một cái giá vẽ khi chúng tôi bị xe khác đâm vào. Hai chân của giá vẽ đâm thẳng vào ngực bà ấy, xuyên qua tim. Máu bà ấy chảy ngược ngay trước tôi. Điều cuối cùng mà bà ấy nói với tôi là, con trai, hãy nói với họ rằng mẹ chết vì nghệ thuật. Tin nổi không? Anh khiến tôi cảm động quá trời. Thôi đi, tôi không biết mẹ tôi là ai, bà ta bỏ mặc tôi ở con hẻm khi tôi còn bé. Phải ngay góc đường của sở cảnh sát, chỉ cách đó vài bước thôi mà bà ấy không chịu đi đến đó, đúng không? Nghe hay không? Không. Um, Chúc anh có một ngày tốt lành. Grady, xin chào. Cảm ơn Dom. Ăn sáng chứ? Không. Tôi nghe nói anh đã sẵn sàng trở lại làm việc, đã hồi phục hoàn toàn. Khi tôi bước đi không thấy có gì bất ổn. Chắc là anh rất vui khi biết là mấy tên thuộc hạ của Pờ đã biến mất. Mấy cửa tiệm của hắn dẹp hết rồi. Có vẻ như anh làm họ rất ấn tượng đấy. Chúng cũng làm tôi ấn tượng. Coi như hòe. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là mái tóc tôi rất đẹp dưới ống kính tầm xa. Và thông tin FBI đưa ra về tôi khá là chuẩn. Đúng ngay biệt danh của anh. Sao có được những thứ này? Anh đã bị phản bội. Bốn tên tay sai của tôi trở thành kẻ chỉ điểm. Người của chúng ta đã báo cho bên kia biết. Và như anh thấy đấy, Trung Quốc khá nhiều chuyện. Nhiệm vụ lần này là về sự tồn tại của chúng ta, ngắn gọn thế thôi. Không thông điệp, không được làm rầm rộ, giải quyết chuyện này cho tôi. Còn gì nữa, trong tối nay, cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ sẽ cho họ vào chương trình bảo vệ nhân chứng ngày mai. Tên đầu tiên sẽ được gửi qua tin nhắn. Khi anh nhận được, hãy xử lý ngay. Tôi sẽ đưa cho anh tên tiếp theo. Chỉ được dùng điện thoại này trong trường hợp cho chuyện này. Về mức độ nghiêm trọng của việc này, anh nên dẹp bỏ tính cách cao ngạo của mình. Những đối tượng này là bạn của chúng ta, Grady. Không. Những đối tượng này là đối tượng của tôi. Tôi đoán anh đã nghĩ thông suốt. Vâng. Tôi có thể giải quyết mọi thứ. Vậy thì xử lý chuyện này đi. Marky Ông cắm trại ở đó luôn đấy à? Tôi chỉ thử kiểm tra đường ống thôi mà. Thôi nào, ta còn thời gian mà. Thôi nào. Trông cô căng thẳng quá. Vậy à? Cô đang căng thẳng đấy à? Có hả? Đêm đầu tiên ở thực địa cô thấy sao? Tôi thích văn phòng hơn. Có một chia để giải quyết mấy vụ căng thẳng này, tôi nghĩ nó được gọi là liên tưởng hay gì gì đó. Ví dụ với tôi, tôi là một người sành ăn, cho nên mỗi khi căng thẳng, Tôi luôn nghĩ đến miếng thịt bò ngon và khoai tây nghiền ở quán ăn gần nhà tôi. Không giống một người sành ăn gì hết. Vậy người sành ăn phải thế nào? Không phải người cứ đi ăn một chỗ suốt. Tôi thấy ông giống món mì xào hơn. Ngày nay, ý tôi thức ăn là tất cả với tôi. Nó giúp tôi bình tĩnh. Cho nên hãy nghĩ đến những gì quan trọng với cô. Hãy nghĩ đến Hailey. Hay là mèo con Cô thích mèo con không? Tôi thích mèo. Marky. Giờ không phải lúc, để sau đi. Chú ơi là ông sao Capadia à TV mở lớn quá à Hay để tôi sửa lại cho nhé Chú ơi Grady Anh làm tôi sợ chết tiếp Đóng cửa lại đi Con chó hàng xóm sẽ lại đến đấy Và làm bậy trên sàn nhà tôi nữa cho mà xem Tôi thề là nếu nó tới lần nữa Tôi sẽ thiêu trụi nó Anh đến đây làm gì vậy Tôi không nghe được từ gì cả Anh muốn hack thứ gì à Tuyệt Anh thắng à Không Tôi vừa xử tên khốn này khi mà hôm trước hắn nói xấu tôi trên mạng. Giờ thì hắn sẽ đau đầu. Tiền trong tài khoản của tôi đi đâu hết rồi? Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh có muốn uống cái gì đó không? Không. Anh ở một mình à? Anh biết tôi mà, tôi thích những chỗ rộng rãi. Yeah. Mày đã chết Mắc kê xong Chết tiệt đã có người xâm nhập Anh ta thật nóng bỏng Được rồi, không cần phải vậy đâu Các người là ai Thả cô ấy ra đi Chúng tôi chỉ là nhân viên y tế mà thôi Như này Thấy chưa Có nghe tôi nói không Đây là năm nào Tôi mặc kệ năm nay là năm nào Anh đã làm gì với tôi Bỏ xuống xuống đi rồi ta sẽ nói chuyện Tôi đang hỏi anh đấy Chuyện này là không thể Tôi đã gọi cảnh sát à Không, không có Không có đâu Anh không cần phải đưa tôi theo Anh không thể đi như vậy được Lên xe Cài dây an toàn vào Alexandra, vâng, anh sao rồi? Tôi có một buổi tối dễ thương. Cảm ơn cô, con cô, tôi ổn. Có một chút căng thẳng vào đêm đầu tiên, tôi chỉ hỏi cho có thôi. Để tôi giải thích cho cô về cái này. Cô để tay lên bảng đồng hồ. Cô mà bỏ tay ra, thì tôi sẽ bắn vào mặt cô. Cô hiểu không? Ra khỏi xe với tôi Ngay Nghe này, tôi không mong là cô hiểu, nhưng tôi nghĩ tôi đang bị hoảng hốt. Um, Và tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi về y tế. Được, nhưng đổi lại thì có thể đừng bán tôi không? Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Xin lỗi, tôi không có ý làm cô sợ. Để tôi nói lại, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy hả? Thưa anh, heroin có thể khiến người ta mất phương hướng. Nghe này, tôi không dùng heroin. Tại sao cô lại có ở căn hộ đó? À, cộng sự và tôi nhận được một cuộc điện thoại nặc danh về việc dùng thuốc quá liều. Khi đến đó, chúng tôi phát hiện một người đàn ông nằm chết trên ghế. Còn anh Thịnh, oh, ngất xỉu. Này tôi đã nói tôi không dùng heroin, cả đống thuốc có caffeine, trừ khi anh lỡ chân và bị ngã vào đống heroin của người khác. Tôi ngất đi. Tôi xin lỗi, cho tôi biết anh bị đau ở đâu và tôi sẽ giúp anh. Tôi có tình trạng gen rất hiếm gặp, dẫn đến việc cơ thể tôi không có cảm giác không cảm thấy gì hết. Anh đang nói đến hội chứng không nhạy cảm với cơn đau từ bẩm sinh là SIPA đúng không? Không, nghe tôi đây, tôi đang nói đến, phải rồi, SIPA. Tôi đã từng xem phim Horse, ồ, oh, đó là một bộ phim tuyệt vời. Nghe này, tôi mới biết cô đã làm gì với tôi, tôi mới biết tại sao và bây giờ tôi lại có cảm giác. Chờ đã, cái gì? Rắn có cảm giác trở lại à? Tôi... Tôi không biết nữa. Oh Chú ơi, có thể là naloxone. Cái gì? Đó là thuốc dùng trong cấp cứu. Đó là thứ thuốc gây ức chế cơn buồn ngủ và nó đã đã vào hệ thần kinh của anh. Tôi nghĩ nó có thể đã tái khởi động hệ thần kinh của anh. Làm thế nào có thể tái khởi động lỗi gen chứ? Naloxone chắc là có tác dụng phụ với người như anh. Không phải lỗi của tôi. Anh phải đeo vòng y tế mới đúng. Được rồi, giờ thì cô sợ bị kiện vì việc dùng sai thuốc hả? Mọi người Mỹ chết tiệt. Chỉ cần anh đồng ý ký giấy bãi nại là được. Nghe này, loại thuốc naloxone phải thuốc đó có tác dụng vĩnh viễn không không vậy kéo dài trong bao lâu tôi không biết nói mỏng đến khi nó hết thuốc và số chính xác chắc khoảng mấy tiếng nữa khi cô đến đó còn ai trong căn hộ không không có người đã gài tôi có người đã đánh tôi bất tỉnh rồi cho tôi dùng thuốc quá liều Cha đó gọi cô bởi vì họ biết cô sẽ tiêm cho tôi cái loại thuốc đấy. Nghe hoang đường quá. Hẳn anh quen mấy kẻ xấu xa lắm. Cô không biết đâu. Người đàn ông chết trong căn hộ khi cô tìm thấy tôi. Cô có biết cái gì đã giết anh ta không? Đó là ai vậy? Con của chị tôi, đừng có nói dối tôi. Tên cô bé là gì? Anh chết đi, đó là họ của cô à? Nghe này, Alexandra, tôi muốn thỏa thuận với cô. Tôi có vài việc phải làm và tôi sắp hết thời gian. Những công việc này có mức độ nguy hiểm nhất định đối với tôi. Tôi có thể nhờ một bác sĩ, cô là bác sĩ, nhân viên y tế, cũng thế thôi. Khác xa đấy, cô đi với tôi, ổn định sức khỏe cho tôi. Và đến nửa đêm, tôi sẽ quên cô và con bé. Nếu cô quên tôi, Cô nghĩ sao Alexandra? Người ta gọi tôi là Jan. Jan. Jan. Vậy thì tốt hơn. Alexandra thì dài quá. nò mắt Đừng có làm vậy, được không? Dạ, tôi sẽ mất kiểm soát sự sợ hãi khi mất bạn với anh. Cảm ơn. Không có gì. Cởi áo ra. Cái gì? Cô sẽ đi vào. Vào đâu? Cô sẽ đi vào trong nhà với tôi. Cô sẽ kiểm tra giúp tôi. Tại sao? Có một người đàn ông trong đó sắp chết. Hoặc là tôi vào trong đó rồi bắt đầu bắn giết. Hoặc là cô vào trong đó giúp tôi rút danh sách người chết chỉ còn một. Tôi chả có lựa chọn nào khác. Tôi phải tìm gì? Tôi mới biết con số bảo vệ và con số nhân chứng. Và tôi muốn biết vị trí của đối tượng trong nhà. Tôi muốn mô tả đối tượng không? Tin tôi đi, cô gặp đã biết ngay. Bluetooth của tôi đồng hóa với điện thoại của cô. Cho nên cô có thể nói cho tôi biết mọi thứ cô thấy. Bluetooth sẽ mất sóng nếu tôi không mang điện thoại theo. Có rất nhiều sóng, điện thoại của cô vẫn ở trong xe. Hay đấy. Cô có 6 cuộc gọi nhỡ từ vương quốc xấu xa, oh Chúa ơi, dép tôi gọi. Đúng, ông ta là đồ khốn. Ông ta là người bảo tôi đi thực địa tối nay. Chúa ơi, bây giờ tôi rất ghét ông ta luôn, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do lỗi của ông ta. Thả tóc xuống. Thôi đi. Giờ tóc ướt nhìn tôi gớm lắm. Tôi muốn cô giấu cái này. Tôi hy vọng anh vui. Giờ cô phải bước đi uyển chuyển qua cánh cửa trước có bảo vệ. Tôi không biết phải làm sao. Cô biết mà. Thôi nào. Ngày này, hãy lợi dụng cơ thể của mình. Sao không cho anh ta thấy đi? Có thể anh ta sẽ thích đấy. Hãy để những suy nghĩ dơ bẩn thăng hoa. Chuyện này sẽ không được đâu. Có đấy, giờ thì hãy qua đấy. Nói với anh ta cô là Amber hay Tiffany gì đó. Các em gái nhà Kardashian, họ bảo cô đến đây. Và hãy nhớ, cô là một miếng bánh xấu xa bẩn thỉu chuẩn bị chờ sơi. Vâng, tôi muốn anh ghi lại vào biên bản là tôi cảm thấy bị xúc phạm. Coi như tôi ghi vào biên bản rồi. Tiệc riêng, anh bạn, Amber kể cho tôi nghe à, về bữa tiệc tuyệt vời này và bảo tôi đến đây thử một lần cho biết. Anh biết đấy, YOLO mà. Đó có nghĩa là gì? Cô ấy đã cho tôi vào danh sách. Danh sách thì tôi không có. Oh, cô ấy nói đã làm vậy mà. Tôi chắc chắn là vậy. Tên anh ta là Nomac. Nói là Nomac muốn cô đến đấy. Nomac muốn tôi đến. Nói đi. Bịa đại đi. Nói với anh ta là cô biết làm trò bong bóng. Tôi biết làm trò bong bóng. Trò bong bóng là gì? Anh có biết người ta làm bong bóng thú như thế nào không? Tôi có thể làm được đấy. Với một cái bao cao su. Khi nó đang cứng. Thú vị đấy. Mời vào. Ôi lại chúa Tôi không ngờ chưa đó lại dùng được Tôi không biết mình đang làm gì nữa Jan Tập trung vào cho tôi biết cô thấy gì đi Căn nhà không có gì hết Có thổi thì ba con sói cũng tròn vo thôi Không làm hình thú được đâu Chả có làm gì thì được Còn cá nóc là hết Còn cái gì nữa đâu Jan tôi là kẻ bắt cóc đây Cô đừng có dồn dập xem Ờ xin lỗi Hello. Alo. Tòi nào cưng, úp bụng xuống. Rồi đấy. Chàm. Cô im lặng 30 giây rồi. Tôi đoán đại nhé, tôi đang tìm điện thoại. Đừng có cố, không có sóng đâu. Cô không muốn trên mạng có đoạn phim tội ác hàng loạt đâu. Hay quá. Đi tiếp đi. Vâng. Có thấy bao nhiêu người? Khoảng 12 người chỉ một đàn ông, tôi lại toàn là con gái. Anh không tính giết ông già đấy chứ. Chỉ khi cần thiết thôi. Ông ta đang làm gì? Chàn, tập trung. Ông ta đang làm gì? Hút thuốc trên mông người khác. Ông ta có vũ khí không? Có súng không? Không thấy. Rồi cô ra ngoài giả bộ nhập bọn đi. Chắc chắn là không có vệ sĩ hay thứ gì gây rắc rối cho tôi. Tôi không ra đó được. Tại sao? Mọi người đều mặc áo tắm. Tôi thì không, vậy cởi đồ ra. Sao vậy? Cô không mặc quần nhỏ à? Vậy nhá, đừng bao giờ nhắc lại từ quần nhỏ thứ hai là có mặc nhưng bằng vải có tông thì đừng có xuống nước. Tôi chưa cạo lông chân hai ngày nay rồi, ông ta không thèm để ý đến cô đâu. Ý anh là sao? Ông ta xỉn, phê thuốc và còn hút thuốc trên mông. Cô im lặng mà làm đi có được không? chào, cô thấy gì? Ông ta với đám con gái. Ông địa ơi. Anh đâu rồi? Tới rồi. Trà trộn hay quá. Ai cha cha Kê đi Mày là đứa tao không muốn gặp nhất ờ, đo mát Nói chuyện tí nhá Lại đây Làm quen với mấy em Vanessa Jennifer Abby Anh không thể nhớ tên em Grady, bạn tốt của anh Chuyện quan trọng Siéntate. Ori. Sit. Này Cẩn thận đấy Chết lạnh quá Tôi nói như búp bê chỉ là không nổ được Và giá thì mắc hơn chút đỉnh Giờ Không phải giờ làm việc Vậy là chuyện gì đây hm? <laughs> Mày nên học cười tí đi Xóa một chút chứ Nhậu, hút thuốc và quẩy Dĩ nhiên Có khi em giúp anh ta thư giãn được đấy oh, Em tốn thời gian thôi Em không làm gì cho nó được đâu oh, Thử giờ mới biết Cô nàng đang học làm luật sư đấy Biết ngay mà Anh trai khó chịu không thích Đừng lo bé cưng Chuyện này không phải lỗi của em Anh trai này có tài đó chứ Chắc rồi Em hư quá Anh không biết nói sao với em Tí nữa ta giải quyết sau Nói cô nàng nghe tài của mày đi, Grady. Tôi biết ông đang tận hưởng đêm quẩy và xóa tới bến. Anh trai này không biết đau đâu. Thật đấy, anh mà cắt tay nó ngay lúc này thì nó cũng không thèm chớp mắt. Thật à? Vãi Phật tổ, anh nói thật đấy. Nó là đứa lạ nhất anh từng biết. Mình vào trong nói chuyện đi. Đừng lo lắng. Nó không lo, anh không lo. Tao tin lũ con gái cần làm thử. Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ ta có mối quan hệ này khi tôi cho ông bắn để mua vui. Không không, mày làm vậy vì mấy cô em mà. Mấy em ở đây làm lụng vất vả. Phải có tí giải trí chứ. Nhìn tụi nó coi. Nhìn đi. Chả áo thun. Qua đây. Normac, vào trong đi. Chà chà, em mặc quần nhỏ hả? Vâng. Anh biết em không? Không, không. Nhưng em có gương mặt rất quen. Em tên gì? Amber. Amber. amber Ta thích tên này. Anh biết một em Amber pha cốc tai. Anh muốn làm quen với cô ta. Mà không được. Chả. Amber, 0,38 ly tự động này khi bắn nó nóng tới nỗi làm cháy ra thịt con người. Em muốn coi cái gì vui không? Tôi nghĩ vui vậy đủ rồi Đi Amber, đi Vậy không có ngầu đâu Grady Ra dáng chút đi Đếm đi Đếm đi Một Đỏ mắt đừng làm vậy Chơi tí đi Em gái Em gái Tiếp Hai Hai Đếm đi Đếm Ba Ta đâu có tính trích Mike Grady. tao cũng không tính bắn mày. Ít ra không bắn vào tay. Đây là tiệc riêng tư. Không có gì, nhưng tao không mời mày. Vậy mày tới đây làm gì? Chuyện không quan trọng tôi không tới đây. Nào Mike, Anh bị sida à? Con bé đó nói gì vậy? Grady, Grady, Grady, Grady. Chuyện gì vậy? Tôi không di chuyển được. Cô định đi đâu hả? Hai đứa mày làm việc cho ai Mày làm việc cho ai Không không Xin anh Anh không cần phải Jan, cô gà quá Cô nói với họ Normac bị sida. Tôi nói bị rộp ra, không biết sao mà thành sida. Anh là dân ở đâu? Kings Langley, Hertfordshire. Tôi không hiểu mấy từ đó. Tôi là dân Hoa Kỳ, chúng tôi biết London, trường Hogwarts. Thử úp mặt vào đi. Cô tìm gì vậy? Chả. Tôi nghĩ nó thoải mái. lỡ đạp chúng. Giờ sao đây? Phải <sighs> đem đi sửa. Rõ. Chắc lại là chủ của tôi. Haley là ai? Oh, à, con cô. Đúng nhỉ? Mở loa đi. Nói là cô không sao, nói ngắn gọn. Nếu có ai khác nói chuyện, tắt máy ngay. Hiểu chưa? Alo? Con yêu, con chưa ngủ à? Họ nói mẹ gặp chuyện. Không sao, không có đâu. Mẹ không sao. Con đừng lo nhé. Mẹ đang làm gì đấy? Um, Mẹ đang nhớ con. Con có đánh răng chưa? Dạ rồi. Đèn ngủ con bị hỏng. Hỏng tối thui. Con nhớ khi sợ thì mình làm gì không? Mình nói, nỗi sợ đi dạ. đi, ta không sợ ngươi đâu. Dạ. Nỗi sợ đi đi, ta không sợ ngươi đâu. Rồi đấy, đi hết rồi. Không được. Oh, con nói, Mazda, mở đèn hành lang lên. Hailey, con nhớ mẹ. Mẹ biết. Mẹ về ngay. Mẹ hứa. Chào con. đợi tôi một chút. Rồi tôi không sao. Được rồi, được rồi, ta nên giết người nữa à? Đúng. Hình như là không bình thường khi bị sốc, khi ngã vào hồ bơi. Tôi thì nghĩ là vấn đề về y khoa nặng đấy. Tối nay anh nghỉ ngơi đi. Không. Anh không biết tình trạng của bản thân như thế nào đâu. Tôi thấy không sao hết, vậy nên chỉ tối nay cô làm bạn thân của tôi. Grady. Tôi nói cho anh nghe cái này nhé. Anh tiêu rồi. Tình trạng để anh nắm quyền mất tiêu rồi. Mình độc quyền bởi tv 2 tình trạng giúp cho tôi nắm quyền đấy à? Nhiều khi là do tôi hấp dẫn, đẹp trai, thông minh xuất chúng, đau. Không phải thông minh. Sao cô không làm con tin nữa đi? Được thôi. Cô đi đâu vậy? Lên xe ngồi. Phụ nữ đang vui. Chớp mắt cái là cho anh ăn cám ngay. Thoát. Hmm? Vâng, im ngay. Sen không khỏa thân lần này đi. Nói tôi nghe với. Tôi có gì phải biết không? Ý anh là sao? Tôi không thích bị lạnh. Ngứa khó chịu lắm. Đấm vào mặt cũng không có gì. Giờ tôi cảm giác được. Bị đấm thì còn tệ hơn nhiều. Khỉu tay tôi nó sao sao đấy. Khi tôi lắc ngón tay nữa. Nghe này, anh muốn gì? Giang hồ hiểm ác Biết đâu được, thật vui vì mình chia sẻ cảnh tượng đặc biệt này với nhau. Thật sao? Không ai trong đó biết là anh than vãn đúng không? Cứ vậy mà làm. Cách duy nhất. Mục tiêu này như thế nào? Người ta gọi hắn là kẻ giữ cửa. Hắn báo tin cho chủ tôi về băng đảng khác và bọn nó tính làm gì. Hắn từng phục vụ trong quân đội. Hắn đọc vị người khác. Khỏe mà còn kinh tởm. Hắn còn đâm bốc Cái giữa cổng hả? Còn tên già điên khùng kia, anh gọi ông ta là gì? Đò mát Dân chơi Chả hợp thật Anh thì sao? Danh tiếng giang hồ của anh là gì? Là đừng có nhiều chuyện Tôi lỡ miệng thôi Hắn kìa anh tính đúng, chính xác. Những gì tôi định làm, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Kế hoạch của anh đấy hả? Đúng, cô có cái nào tốt hơn không? Nghĩ lại rồi, đừng có trả lời. Ngậm miệng. Ở lại. Rất vui lòng. Chào. Sao rồi Grady? Dạo này khỏe không? Tới gặp anh hai. Quý vị và các bạn, chào mừng đến với Hội Cờ Vua Quốc tế. Bên màu trắng, ta có lính mới. Grady. Hân hạnh đón tiếp. Cậu tới có chuyện gì? Tới giết tôi à? Vâng, tôi biết chắc là uh, cậu mà. Lựa một thằng máu lạnh như băng, đi giết người quen của nó. Câu hỏi mà cậu phải tự hỏi là chúng sẽ cử ai tới giết khi tới lượt của cậu. Không phải ông rồi. Tin tôi đi nhóc, ai cũng phải nghỉ hưu. Chỉ là một số người, họ đã làm gì là làm cực kỳ thông minh. Cậu không tìm được nhiều người như chúng tôi đâu. Nghỉ hưu ở Miami với y tá và lương hưu. Lũ mà chúng tôi hợp tác thì không thông minh như vậy. Đó là thứ mà tôi phải chịu đựng. Cậu sao vậy? Trông không giống thường ngày. Ông tưởng tôi đi vào, kê súng lên đầu ông rồi bóp cò à? Chứ còn gì nữa. Tôi nghĩ người mà nhặt tôi bên vệ đường, rồi cứ mang tôi phải cần nhiều hơn thế. Cảm động quá. Vậy cậu muốn làm sao đây? Tôi thì nghĩ là bắn cậu trước, hoặc chỉ ít là chết chung khi cậu tới đây. Nhưng tình hình không như vậy, khi mà tôi để súng ở bàn bên kia. Thật mà, tốt quá. Kế hoạch của cậu là gì? Thật ra, tôi tính ông và tôi sẽ đi dạo một tí. Cậu nghĩ tôi tin à? Lúc nào cũng có kế hoạch B, bắn ông rồi bỏ chạy. Tình thầy trò chỉ tới vậy thôi sao? Tôi muốn nói là rất hân hạnh, nhưng vậy là không thật lòng. Thật ra thì tôi chưa bao giờ thích cậu, lúc nào cũng có ai đó muốn khử cậu từ lâu rồi. Làm gì thì làm đi, tôi sống đủ rồi. Này Dậy đi Hắn trọng thương rồi Gọi cấp cứu đi Ôi trời Đừng có gọi Mấy anh Đừng gọi Tôi là bác võ sĩ đây Tôi giúp được Chào Anh nghe tôi gọi không Anh không sao chứ Jan à Chết tiệt Chào Chào Hồi đó đánh tôi Đau đớn Tôi không ngờ tới đấy Lần đầu tiên trong nghề tìm dấu hiệu bất thường Lúc mà cậu đủ tuổi tự đi vệ sinh một mình Tôi chưa từng thấy cậu gãi ngứa một lần nào Vai khó chịu quá hả? Chật vai thì rất đau, rất đau đấy Chuyện gì xảy ra vậy? Chọc giận lão già gàn dở. Là thuốc. Có ai chơi thuốc tôi? Có ai chơi thuốc cậu? Ai? Nếu tôi là cậu, tôi phải tìm ra. Thật ra tôi tính xong chuyện là đi tìm xem ai. Khi mà lũ khốn mấy ông chết hết. Gì vậy? Lũ khốn mấy ông? Cậu tính giết ai ngoài tôi đêm nay hả? Chết luôn đi! Marky Norman và ông còn một người nữa không biết. Tôi không biết. Marky Norman. Tôi và một người nữa à? Nhầm chỗ rồi, bỏ tay ra. Cái óc nhỏ xíu của cậu có bao giờ nghĩ cái đêm mà cậu bị sai đi giết một đám gà nhà, lại có ai chơi thuốc cậu, rồi cậu thấy đau lần đầu trong đời. Cảm ơn vì đã nhiều chuyện. Tôi chắc là không nghĩ ra được đâu. Chà chà, đây rồi. Tin nhắn đầu tiên là Marky xong đời. Nhóc không có tình cảm à? Rồi Ezekiel trả lời. Đầu mách, thời gian không nhiều, chả nghe như điểm gở vậy. Rồi cậu nói No Normax xong đời. Rồi hắn nói Fairbanks để coi tôi có nghĩ đúng không nhá. Fairbanks xong đời. Cái vai vậy làm sao quẩy được nữa. Đúng như tôi nghĩ, thì nói đi. Tôi không biết tí gì về chuyện xảy ra tối nay sao? Alo, vâng, Fairbanks đây. Vâng, ở đây với Grady. Hắn tới giết tôi theo lệnh của Ezekiel. Hắn sẽ tới anh tiếp theo, chỉ là hơi muộn một tí. Đợi tí nhá. Này, chào cái coi. Không có gì, tôi tính cảm ơn anh. Và tôi qua đó ngay thôi. Ai vậy? Cậu còn nghĩ là ai? Cậu được cử tới giết bạn của mình. Ai đi giết người kiếm sống? Ai vì cậu hy sinh rất nhiều từ ngày biết tình trạng của cậu? Với ông ta, cậu như là kho báu Anh ổn rồi đấy. Nhớ chú ý nhiều hơn. Vâng, cảm ơn. Thấy cô ở đây lạ thật. Đúng. Tối nay anh nghỉ mà. Đúng. Tắt radio đi, cất điện thoại vào. Tối nay không có sắc chết. Cô cũng vậy hả? Cũng mong vậy này. Cô tới chỗ điên khùng này làm gì vậy? Anh tới chỗ điên khùng này làm gì vậy? Tránh bị choáng. <laughs> Oh, chết, tới rồi. Nãy anh đấu rất tốt. <laughs> Vâng, nhìn theo, chả, cô nói dối. Nói dối giỏi chứ. Tốt nhất là đi thôi. Thời gian là vàng bạc. Thấy chìa khóa của tôi không? Chả tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi, tôi chỉ thấy một mình cô. Vậy là khả quan rồi. Chả tốt đấy chứ. Thế anh làm tôi lo. Cảm ơn. Cô là người tốt đấy, Jan. Đi, tôi chở cô về. Jan, giờ vậy đi. Tôi đi nhà vệ sinh một tí. Tôi quay lại ngay. Anh uống nhiều nước hơn nhé Càng nhiều càng tốt, còn nước là hết choáng Thật à? Đúng, thật, uống đi Mình phải đi ngay Vai Vai Vai Xin lỗi Gọi em đó đi Là Fairbanks Ôi chết tiệt Chết tiệt Chúng ta đang bị theo đuôi Phải đi nhanh hơn nữa Chiếc xe ở quá xa Vào đây Bình tĩnh nào anh bạn Được rồi, đến lúc đi rồi Chỉ là, chỉ là Cho tôi thêm một phút nữa Grady, chúng ta không có thời gian Hỏi ý kiến hay đấy Nào, Grady, Grady Anh chàng ở kia Tôi biết anh ta ở chỗ làm Và nếu anh ta đuổi kịp mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ Rất, rất tệ Vì vậy tôi cần anh câm miệng lại và tiếp tục chạy Được không? Tôi không thể Hiểu chứ? Tôi không thể Đợi ở đây Tôi sẽ quay lại ngay Này này này Anh chàng ở kia Anh ta túm lấy ngực tôi và xe áo tôi Phải rồi Nhanh lên, chúng ta đi, nhanh lên, chúng ta đi Này, anh làm gì vậy, này Đi, đi, đi nào Grady, vai của anh thế nào rồi? Thở đi, thở đi. Nó bị chật khớp. Có gì vui sao? Đây là lần thứ ba tôi làm gãy xương vai rồi. À. Vậy thì nó nên được nắn lại. Anh chẳng ở chỗ làm đó. Anh ta là cảnh sát. Đúng không? Anh ta đã ở phòng tập gym và anh ta nhìn thấy tôi ở đó. Tôi không thể làm gì được cả. Phải, anh ta có thể đã giúp cô, tại sao cô lại không chạy? Tôi đã làm điều đó, nhớ chứ? Và bởi vì đó là một kinh nghiệm rõ ràng, tôi nghĩ rằng tại sao lại hủy hoại kỷ niệm đẹp chứ? Tôi cần phải sửa chữa việc này. Grady, đây là việc tôi làm. Tôi sẽ lo cho anh. Anh có người thân nào không? Mồ côi. Vậy thì đếm đến ba đi. Một, hai, ba. Ah, chết tiệt, khốn kiếp, đồ gàn dở chết dẫm, đồ gàn dở. Oh. Rất may anh không có mẹ để hôn bằng cái miệng thối đấy. Bao lâu nữa thì tôi hết đau? Tôi xin lỗi, tôi không biết. Jan Tôi biết người đã làm điều này với tôi Anh biết sao? Thậm chí, khi tôi không thể cảm thấy đau đớn, tôi vẫn biết rằng tốt nhất là nên vượt qua anh ta. Anh ta là một tên bệnh hoạn, toàn bộ căn nhà của hắn toàn là bẫy chết người. Và căn hầm, nơi hắn làm việc là... Hắn ta đã biết chắc chắn tôi sẽ đến tìm. Đá tôi ra khỏi cửa, chích vào người tôi một mũi ma túy và giả làm người vô danh và gọi cho cô biết rằng cô sẽ làm gì. Hắn đã gai bẫy tôi. Và giờ hắn đang chờ tôi. Tên hắn là Vic. Chúng tôi gọi hắn là người thẩm vấn. Người thẩm vấn. Người ta gọi anh là gì ấy nhỉ? Bởi vì nếu nó không tệ hơn là người thẩm vấn, thì giờ đã đến lúc quay lại. Hartford gì cũng được Hogwarts. Không phải là sự lựa chọn. Tại sao lại không? Bởi vì tôi sẽ không chạy trốn. Gian, dịch vụ của cô không còn cần thiết nữa. Cảm ơn vì đã chơi cùng tôi tối nay. Chúng tôi hiểu khi chọn người bắt cóc, cô có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn công việc của cô. Chờ đã. Anh đang chia tay tôi sao? Xin lỗi, cô có cần tiền đi xe không? Nếu tôi mất bỏ đi thì chỉ cần có cơ hội là tôi đi rồi. Damn, Cô không thể làm gì cho tôi được nữa. Thế nghĩa là sao? Tự nghĩ đi. Thế nghĩa là sao? Ready, làm ơn đừng làm thế. Ready. Grady, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh có thể cảm thấy gì đó, phải thật là điều đáng mừng. Không phải bất cứ thứ gì anh cảm nhận đều tệ hại. Còn gì nữa không? Xin lỗi vì đã đưa em vào chuyện này. Em nên quay về với cuộc sống của mình. Anh sẽ làm gì? Em mong là sẽ không bao giờ gặp lại anh. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Ezekiel, là tôi đây. Tôi đã hủy bỏ rồi. Ra ngoài. Ra ngoài ngay. Đó là một công việc tốt và tôi không vội gì cả. Xin chào Grady. Thật vinh dự khi anh đến nhà tôi. Cô ấy đâu rồi Vic? Anh có muốn ngồi xuống không? Đây không chỉ là một cuộc viếng thăm nhanh. Ồ, oh, ờ, Grady, nếu chúng ta không thể là con người, vậy thậm chí là khi chết, vậy chúng ta là gì? Thú vật. Tốt lắm. Vậy thì nếu anh đang vội, cứ làm được gì anh phải làm đi. Sự hùng mạnh đã sụt giảm. Grady cũ sẽ lao vào ngay trong lúc này và vô lấy bất cứ thứ gì anh ta muốn. Hai bàn tay vô cảm siết chặt quanh cổ họng của tôi. Nhưng giờ thì sự nghi ngờ không thể dừng lại. Nó đang gặm nhấm anh ta. Anh ta đang tự hỏi vì sao tôi lại đầu hàng. Có phải là vì tôi đang bị bắt không? Hay là bởi vì như anh ta lo sợ tôi đã là một cái bẫy chết người? Hoặc là tôi định sẽ làm anh bất ngờ. Và kết cục là anh đang ngồi lên ghế của tôi, hiểu rõ điều gì đang chờ mình. Oh, Đừng oh, vội vã làm gì. Hãy thưởng thức vài khoảnh khắc lễ nghi trước khi chúng ta vào làm việc. Không nhất thiết phải làm thế này đâu, Vic. Chỉ cần nói cho tôi biết điều tôi cần biết. Phô hmm. mai không? là loại boceto kết hợp giữa sữa bò và sữa cừu với một miếng màng nấm màu trắng hiếm hoi, thứ tôi đặc biệt yêu thích ở Toscany. Anh đã đến đó chưa? Hmm. Vic, Tôi đã trải qua nhiều mùa hè ở đó từ khi còn là một cậu nhóc. Tôi cố gắng quay lại đó thường xuyên nhất tôi có thể. Tôi sẽ giết anh và tự mình tìm cô ấy. Phải. Tôi cho là Boschetto không phù hợp với tất cả mọi người nói cho tôi biết. Thật ra tôi đang hy vọng anh sẽ nói cho tôi biết. Sau tất cả, tôi không thể tưởng tượng rằng tối nay sẽ khiến anh cảm thấy thế nào. Tâm trí và cơ thể anh đấu tranh không ngừng, cố gắng để xử lý một cách tuyệt đối tất cả cảm giác mà thế giới này đem đến. Và tôi tưởng tượng ra trên mọi thứ, nó thật đáng sợ. Sự thống khổ có khiến anh suy nghĩ lại cách làm của mình không? Động lực của anh khi nào Chúa trở thành con người? Liệu ngài ấy có thèm ăn giống ta không? Chúa ơi, anh nói nhiều quá. Và bây giờ tôi chắc là anh đã bắt đầu hiểu được. Nỗi đau không phải là động lực. Không, khi tôi thẩm vấn một người để lấy thông tin hay để trừng phạt, hay vì bất kỳ điều gì thường sự đau khổ không mang lại kết quả sợ hãi là thứ chúng ta chia sẻ sợ hãi là thứ khiến con người dễ dàng bị gục ngã đó là lý do tôi làm thức ăn và nước uống sự thoải mái đã sẵn sàng cho họ bởi vì khi họ cảm thấy an toàn và họ biết đó không phải là lần cuối cùng công việc sẽ được hoàn thành Vậy nó đã làm anh gục ngã chưa? Để tôi nói cho anh nghe, anh là gì, Vic? Anh là một con quái vật trong dạp xiếc, một sân khấu trình diễn. Tất cả chỉ là sự phân tâm, và tất cả những thứ chết tiệt anh dùng để dọa nạt không có hiệu quả với tôi. Tôi thích thế đấy, anh sẽ không chạm vào tôi. Ồ, không, anh sẽ nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, rồi sao nữa, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Hết giờ rồi, Vic. Giờ thì nói cho tôi biết, cô ấy... Tất cả câu hỏi của anh sẽ được trả lời đúng lúc, Brady. Đừng lo. Sự căng thẳng và đau đầu sẽ biến mất nhanh thôi. Và cơ hoành của anh có lẽ vẫn bị đau do súng điện. Nên đừng có cố gắng để nói anh chỉ tự làm mình đau hơn thôi. Anh đã làm gì với giảm? Giờ thì, tôi biết trước đây anh đã từng bị tra tấn. Câu chuyện về sự thông minh của anh đã đạt đến mức không thể lý giải nổi. Ngọc trai đã trở thành huyền thoại. Tôi thật yêu thích khi anh ta ngồi trên ghế của tôi. Tuy nhiên với anh thì tôi mong trải nghiệm này lần này sẽ khác biệt hơn nhiều. Đừng, đừng thất vọng thế. Đây là một món quà. Món quà tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận. Giờ, anh phải tìm ra điều mà cả hai chúng ta đều đã biết. Tôi phát hiện ra nó luôn là cách để đưa ra chủ đề, chi tiết việc tôi đang làm. Trong trường hợp của anh, tôi sẽ bắt đầu bằng cách mở lòng bàn tay ra và rạch theo đường gân tay. Rồi tôi sẽ cắt dây động trụ mạch. Vậy nên anh sẽ không bị chảy máu quá nhiều. Một khi các cơn cơ gấp bị tiếp xúc với nhau, tôi sẽ thực hiện nhiều vết sạch sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng. Nó sẽ khiến anh không thể nào di chuyển ngón tay của mình được. Bằng cách đó, anh sẽ không thể kháng cự khi tôi lấy đi móng tay của anh. Và cuối cùng là cắt bỏ ngón tay anh. Thỉnh thoảng tôi sẽ dừng lại để tiêm cho anh chất kích thích để anh không thể chết vì quá đau đớn. Và toàn bộ quá trình không thể kéo dài quá một giờ đồng hồ. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Anh thật sự là một tên biến thái, Vic. Gian đang ở đâu? Anh đã làm gì với cô ấy? Anh đã làm gì với Gian rồi? Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi thật sự phải biết được Gian là ai trên hành tinh xanh của Chúa? Mày cứ hét tên lên vậy. Cô là người anh đã bắt cóc. Đồ hè, anh biết chính xác cô ấy là ai. Brady, anh bạn. Không có ai khác ngoài chúng ta ở đây cả. Chắc chắn anh đã phát hiện ra. Tôi đã nhận được tin nhắn. Brady. nhìn có vẻ giống tôi nhắn tin lắm hả? Vậy anh không làm vậy? Anh đã không bỏ thuốc tôi đúng không? Không, tôi e là không. Anh đã từng nói chuyện với FBI chưa? Chưa, nhân viên FBI duy nhất mà tôi từng nói chuyện cùng đã ngồi đúng nơi anh đang ngồi đấy. Cuộc trò chuyện hấp dẫn nhưng khá là ngắn gọn. Ồ, oh, Grady, có lẽ anh đã đến đây vì bị gài bẫy. Tại sao Ezekiel lại nghĩ rằng anh, Marky, Normack và Fairbank, chúng ta đều đang nói chuyện với nhân viên FBI? Ezekiel là một tên kỹ lưỡng, sự điều gì đã khiến ông ta suy nghĩ như thế thì chắc hẳn phải thuyết phục lắm. Chúng ta bắt đầu chứ? Anh không muốn biết anh đứng đằng sau chuyện này sao Vic? Ai đó đang đùa giỡn với chúng ta. Chúng ta đã bị gài bẫy. Không, sửa lại. Anh đã bị gài bẫy. Vic, Vic, nghe này. Vic, Vic, anh không thể tra tấn tôi, Vic. Phải, nhưng tôi muốn thế. Oh, Ôi, Grady, có được anh, nó như thể là... Như thể là làm tình với một cô gái còn trinh vậy. Và vì lý do đó, tôi sẽ không làm gì dẫn tới tổn thương vĩnh viễn, chỉ là mẫu thử nếu anh muốn. Giờ thì, đưa tay lên. Lên. Lên, lên nào. Giờ nó sẽ hơi ngạc nhiên một eh? chút. Ừ, à? Ôi trời Thuốc đã hết tác dụng đúng không Tôi e là tôi nói quá nhiều Brady, làm ơn Hãy nhìn từ quan điểm của tôi Đừng lo Vic Tôi sẽ không gây ra tổn thương vĩnh viễn đâu Nhớ chúng tôi sao? Tôi sẽ không làm vậy. Sợi dây đó có sức bền của 380.000 cân đấy. Nếu dễ dụa quá mạnh, anh sẽ chỉ tự làm hại cái cổ bé nhỏ của mình thôi. Anh anh làm tất cả điều này để trả thù sếp của anh. Tôi đoán là phần giới thiệu đã đúng thứ tự rồi. Xin chào Grady. Anh biết tôi. Nhưng anh có lẽ đã không biết rằng anh đã làm gì. Tôi xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục được. Tôi nghĩ mình bị bong gân lưỡi rồi. Không thể nào. Vậy sao? Chúng ta biết Ngọc trai trông như thế nào mà. Anh biết không? Thấy chưa, tôi nghĩ đó là điều làm tôi phát điên lên vào lúc này. Đây là người được cử đến để giết tôi. Một người cố để đến gần, gần hơn bất cứ ai. Và phải rồi, anh ta khá là ngu ngốc khi nhìn con mồi đang đứng ngay trước mặt anh ta. Anh giỏi đấy. Anh khiến sếp của tôi phải phản bội lại chính người của ông ấy. Ồ, nhưng tôi đã không dừng ở đó, đúng không? Hả? Không. Nói đi. Nói đi, anh bỏ thuốc tôi. Chà, phải, chà, không phải tự tôi làm. Điều hợp lý hơn phải nói là tôi đã khiến anh bị bỏ thuốc. Tôi tưởng là đã nói rất rõ ràng rồi. Bởi vì tôi muốn trái tim của anh, Grady. Tôi muốn ăn thứ quái quỷ đó ngay trước ngực của anh. Không có ai từng đem cái đó về cho tôi. Không ai cả. Anh biết đấy, trước đây khi chúng tôi có được anh, thì túi đồ của tôi bị mất tích và đồng hồ thì đang đếm giờ. Và người của tôi đã đưa mọi thứ họ có cho anh. Tôi đã nghĩ, ồ, oh, anh ta là một người đặc biệt, chính là người đó. Tôi cần phải xuống dưới và nhìn gần hơn. Nhưng tôi không hề biết. Thật sao? Anh không cảm thấy sao? Anh không biết thứ mà anh đang nhớ đến. Tại sao ông không bắn tôi đi? Một sinh vật độc đáo như anh xứng đáng nhận một cái chết tinh tế. Thứ gì đó chậm rãi và sang trọng. Tôi hy vọng đến giờ anh vẫn thích thú với nó, mặc dù tôi phải tự nhận rằng tôi không thể đem đến tất cả mọi thứ. Tôi đã phải được giúp đỡ chút ít để phát hiện ra chính xác anh là gì. Alexandra! Thôi nào, Grady, đừng có nói với tôi là anh không thấy chuyện này sẽ đến. Alexandra và tôi đã quay lại. Tôi biết anh có lẽ đang cảm thấy hơi buồn một chút bởi vì cô ấy nói dối anh. Những câu bằng mà nói, đáng ra anh không được bắt cô ấy và anh chắc là không được phép đưa cô đi vòng vòng khắp thị trấn và rồi đưa cô ấy quay lại. Cho tôi như một mảnh. Có từ nào thanh lịch để chửi không anh bạn? Tôi không nhận ra là tôi đang chơi đùa với thứ của anh. Anh phải thừa nhận rằng cô ấy đã làm tốt, đúng không? Ý tôi là anh đã làm gì? Nếu cô ấy nói cho anh biết sự thật, rằng cô ấy không phải là một nhân viên y tế thật sự, tôi nên tưởng tượng rằng 6 hay 7 điểm trũng xuống trên gương mặt anh nhỉ? À, anh thật là lãng mạn. Em làm tốt lắm, em yêu. Và như là một món quà vì đã hoàn thành công việc, anh đã đưa Hailey đến đây. Thật sao? Tin anh đi, em đã làm được rồi. Em đã làm được. Tôi sẽ đưa anh ta đến chỗ những người khác. Chúc mừng Ngọc Trai. Anh đã hạ gục Ezekiel và nhóm của anh ta. Giờ thì anh đang kiểm soát cả thành phố đấy. Ezekiel? Ezekiel không có nghĩa gì cả. Tất cả những thứ này là dành cho anh. Lấy đi món quà của anh. Xem anh hấp hối cho đến chết như cá mắc cá ăn. Để anh thấy, Grady, tôi còn tồi tệ hơn. Cảm ơn. Chuyện này phải vui vẻ. Thật không ai cho anh, hành trình của anh chưa kết thúc ở đây. Có một vài cộng sự của tôi đang sắp chết vì chờ đợi rồi. Chúc mừng. Anh bạn. Anh cảm thấy thế nào, Grady? Tôi đã có những ngày tuyệt vời hơn thế này. Anh biết không, anh thực sự đã khiến chúng tôi đau lòng, Polly và tôi. Chúng tôi đặt hết nỗ lực vào anh và nó không thật sự có ý nghĩa gì cả. Cái đây chưa từng có ai lừa dối anh sao? Tôi thấy rằng nó khá khó để tin. Như người bác sĩ, chúng ta khá may mắn khi có cô ta, đúng không? Đúng vậy. Đã một lúc rồi kể từ khi cô ấy bỏ thuốc anh. Giờ này thì hiệu quả của thuốc cũng đang gần hết rồi, đúng không? Tôi muốn anh cảm nhận được mọi thứ. Ngồi cho chắc nhé. Sẽ tốn vài giây đấy. Cô muốn tôi ký giấy từ bỏ cô sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Có gì buồn cười để nói lúc này không, anh chàng cứng rắn? Hả? Không nói gì về thứ tôi sẽ ăn trưa sao? Nào! Hát một bản nhạc khó chịu khác đi nào Nào ready Làm tôi cười đi Vâng thưa sếp Thật vui vì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này Không có gì tốt hơn là một sự tra tấn ngọt ngào Em đọc được tâm trí anh đấy Chúng ta đến lúc gai cấn rồi. Xứng đáng đấy. Anh đã sẵn sàng thăm một người bạn cũ chưa? Nói cho tôi biết, tại sao lại nhìn anh ta như vậy? Cùng lý do khiến anh nhìn anh ta như vậy. Bởi vì anh ta rất, rất nóng bỏng. Chúa ơi, Giang, có lẽ em đã trích cho anh ta quá liều. Em nghĩ vậy sao? Một cú vòng đấy. Không, không phải. Anh vừa bỏ lỡ tất cả các dấu hiệu vì anh hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi của mình. Bỏ dao xuống và tránh xa anh ta ra. Tôi có thể ngồi chứ? Cô không trích naloxone cho anh ta đúng không? Tôi nghĩ rằng cô đã khiến tất cả chúng tôi tin rằng cô đã làm vậy để Grady có thể chế ngự chúng tôi. Và hạ gục hết tất cả, cũng gần như vậy. Rồi hai người sẽ làm gì? Chạy về phía hoàng hôn cùng nhau sao? Bình minh! Thật tò mò, cô đã trích thứ gì cho anh ta? Epinephrine. Xem cô kìa, đó chính là cô gái của tôi. Không có gì ngoài adrenaline để có thể chế ngự một con quái thú. Đáng lẽ phải giết cô ngay từ đầu. Phải, tôi có thể thấy điều đó. Nó sẽ thế nào đây, Jan? Bởi vì rõ ràng cô đã có gì đó trong đầu của mình rồi. Khi Haley đến, tôi sẽ đón con bé và rồi chúng tôi sẽ bỏ đi. Tôi xin cô đấy. Haley, đây là vì Haley sao? Đừng nói đến cái tên đó. Tôi đã đặt tên cho con bé. Và tôi đang cho con bé cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn tôi sao? Cuộc sống này là sự thừa kế của nó. Cô sẽ nói gì với con bé? Không có thời gian kể chuyện nữa. Không còn kem tự làm nữa. Không còn trò cưỡi ngựa nữa. Bởi vì gì đã bắn vào đầu bố con rồi. Tôi sẽ nói cho cô điều này. Cô bỏ súng xuống ngay và tôi sẽ nhường cô 5 giây. Trước khi tôi đuổi theo cô, anh sẽ đuổi theo tôi, thật sao? Cô đã thay đổi Alexandra, nhưng không nhiều đến thế. Cô chưa từng giết người. Ngược lại với tôi thì giết người giống một trò chơi cũ mềm thật hoàn hảo hỏi chị gái cô đi những người không thể bắn thì không nên độc thoại như vậy Thật là đáng ghét Anh sẽ giết tôi sao Có quá nhiều người khác xứng đáng nhận vinh hạnh đó Nhanh lên Hãy giết tôi đi Giết đi Đừng làm nó trở nên kỳ quặc Chào con. Chào nhớ gì lắm, Jan. Chào. Nghe này về chuyện tối hôm trước. Dì nhớ cháu lắm. Để dì nhìn cháu nào. Cháu đã cao hơn rồi. Đến đây, đến đây nào. Đoán xem, dì và cháu sẽ rời đi. Vậy nên, hãy đợi ở đây một lát. Đừng đi vào trong đó. Và rồi dì hứa, chúng ta sẽ rời đi. Dì hứa, được chứ? Được rồi. Đây là tư thế chụp ảnh kịch tính của anh. Đồ khốn. Khi cảnh sát đến đây, nó sẽ là một trong những bức ảnh đẹp đấy. Đừng có phá hỏng nó. Con bé thật sự là con của chị em đúng không? Phải em đã nói với anh sao mà. Vậy đó là điều duy nhất em không nói dối. Anh phải học nhìn người giỏi hơn mới được. Em nên đi đi. Không, Brady, em đã cố gắng giúp anh. Nếu họ tìm thấy em ở đây, em sẽ trở thành tòng phạm. Họ sẽ đưa đứa trẻ đi. Con bé cần em, cô bé cần có ai đó tử tế trong cuộc đời mình. Và thậm chí em cũng là một kẻ lừa đảo. Em vẫn là người thân tốt nhất của con bé. Gian. Đây là nơi em sẽ quên anh đi. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Họ gọi anh là quái thú giữa đêm. Nghe không giống anh lắm. Dì Gian. Đi đi. một cảnh đọ súng tàn bạo giữa Ezekiel Meiser, xếp lớn của một băng đảng tội phạm lớn nhất trong thành phố, và người của một băng đảng khác được biết đến như là Ngọc Trai. Cả hai rõ ràng đã tham gia vào một cuộc chiến tranh một thời gian được kết luận là khá đẫm máu tại nhà của Meiser. Xác của Meiser và cộng sự đã được phát hiện trong khi bốn người khác đã bị bắt giam. Chúng ta có thể nghe nhạc được không? Hay gì đó, cái gì cũng được. Không phải cái này. Anh không muốn nghe họ nói sao? Anh không cần phải nghe. Anh đã có mặt ở đó mà. Em cũng vậy. Mở nhạc đi. Ngay. Chú ấy thô lỗ quá. Cháu không thích chú ấy. Còn nhớ con cún mà chúng ta đã bàn là sẽ nhận nuôi không? Giờ chúng ta nhận nuôi chú ấy. Anh muốn ghi âm nó. Anh sẽ xem đó là hành vi phạm tội.